đừng bỏ mặt anh nhé đừng nói chia tay vội vàng đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh đừng cố xa vơ gượng cười nhắm mắt lạnh lùng quay đi đừng để hạnh phúc đi qua xa rơi hạn thêm nữa đừng làm anh phải đau nữa đừng bắt tim anh ngừng đập đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em người yêu ơi em đang nơi đó hãy quay về đi phải làm gì đây khi tình yêu không còn như trước chẳng còn em nữa anh lẻ loi trước thế gian này anh phải làm gì đây khi tình yêu sắp vỡ tan rồi chịu giọt nước mắt rơi trong đặc cái vô vọng sao đừng bắt anh phải mạnh mẽ để câu chúc em được hạnh phúc vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà vì sao em lại thay đổi chuột tranh tình yêu không nói một lời trả lời anh đi làm ơn hay để anh biết sự thật đừng bỏ mặc anh chia tay vội vàng đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh đừng cố xa vơ gượng cười nhắm mắt lạnh lùng quay đi đừng để hạnh phúc đi qua xa rơi hạn thêm nữa đừng làm anh phải đau nữa đừng bắt tim anh ngừng đập giới không còn cảm giác đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em người yêu ơi em đang nơi đó hãy quay về đi subscribe vào youtube này nhớ subscribe kênh nhá mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá